心に chết đét kia có quên được dù bị thương chân ngăn nỗi đau còn mình ta yêu đương thì sao mai mốt đây cũng xa lạ mà sao ta ngốc nghếch ngóng trong mong nhớ người yêu hay hận đây ta hỏi thêm cũng thêm giàu kỷ niệm xưa ký ức trước kia đã cô gừng ngân trăng cây sương lắc lăn trên vàng trời gừng nam gió cứ đi hạt xa những kia trái cây về những tháng năm hoa đi và khi sẽ đồng biên đi qua mình vào khúc thung chân vàng trời walking 一个人走。